quý vị ban lãnh đạo của công ty ờ, du lịch Đức Anh, thưa toàn thể các em học sinh. Hôm nay thì ờ, Thầy Thái Minh rất là vui ờ, Chùa Ba Vàng được đón phái đoàn các thầy cô giáo cùng các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Thượng Cát về thăm chùa lễ Phật và đặc biệt là lại mời Thầy lên để nói một thời Pháp chia sẻ cho các em học sinh à, được nghe được biết về những lời phật dạy đây là một cái điều hết sức là quý báu thì cũng thưa với tất cả các thầy cô là chùa ba vàng rất vinh dự được đón rất nhiều phái đoàn à, các trường học à, từ tiểu học cho đến trung học đại học về chùa rất là đông. À, đặc biệt tại chùa Ba Vàng thì có cái câu lạc bộ tuổi trẻ chùa Ba Vàng. À, sinh hoạt tại câu lạc bộ tuổi trẻ này đa phần là các bạn à, học sinh và sinh viên. Và câu lạc bộ tuổi trẻ này mỗi một tháng thì có một ngày tu học. Đó. Và cái ngày đó thì các bạn về đông lắm. Cái khóa tu hôm rồi là khoảng trên 6.000 bạn sinh viên trong cả nước các trường đại học về tu học rất là đông vui đó thế và chùa ba vàng thì hàng năm đều tổ chức cái khóa học hè gọi là khóa tu mùa hè cho học sinh sinh viên học sinh từ cấp 2 cái lứa tuổi 12 tuổi trở lên đó, rồi học sinh cấp 3 và sinh viên đại học tổ chức vào cái kỳ nghỉ hè của các con đó, nha và cũng đông lắm. Đấy, cái khóa học hè năm ngoái là cũng khoảng độ gần 5.000 bạn về tu học tại chùa. Và trong khóa học hè thì chùa là đài thọ toàn bộ cho các, cho các con à, ăn, học, nghỉ tại chùa miễn phí, đài thọ hết. Thế thì những năm gần đây thì cái chương trình mà tu học tại chùa vào ngành hè của các em học sinh ấy, được Ờ, xã hội đánh giá rất là cao và các em rất quan tâm. À, ngày hè kéo nhau về chùa tu học, rèn luyện rất là bổ ích, rất lợi ích. Cái khóa tu mùa hè năm, năm nay thì Chùa Ba Vàng, Thầy Thái Minh cũng được đón lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bác à, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Mạnh Hùng, à, Bí thư Đảng ủy Đảng Bộ của Bộ Giáo dục Đào tạo rồi à, bác Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa về thăm chùa và ừ, đánh giá rất là cao cái chương trình tu học học hè của, của nhà chùa. Và tại Chùa Vàng thì Thầy cũng thành lập hẳn một ban gọi là Ban Giáo dục Thanh Thiếu niên Nhi Đồng. Đó, ban này là chăm lo giáo dục cho thanh thiếu niên và nhi đồng. Đó, cho nên Chùa Thầy thì rất vui là Thầy được đón nhiều lắm à, các em học sinh từ bé tí nhi đồng à, à, cũng nên chùa cháu ngoan bác hồ Đấy, rồi đến hôm nay như là các em học sinh cấp 3. Thì thầy à, Thái Minh thì trước đây cũng là thầy giáo, thầy cũng đứng trên bục giảng của trường đại học, cho nên thầy rất yêu cái nghề nhà giáo ừ. và thầy rất quý học sinh, quý học sinh, quý sinh viên lắm. Cho nên khi mà Thầy thấy các con về như này, Thầy rất mừng. Đấy. Cho nên là các cái khóa học ở chùa là Thầy đài thọ hết. Không em nào phải mất đồng nào cả. Về rèn luyện tu học ở chùa không mất đồng nào. Đấy. cái câu lạc bộ tuổi trẻ của chùa thì các bạn sinh viên, các anh chị sinh viên về chùa tu học, anh chị nào khó khăn không có kinh phí tiền xe là Thầy đài thọ tiền xe cho về chùa học. Đấy là cái điều mà quan tâm của Thầy, của các sư thầy của chùa Ba Vàng đối với với thế hệ trẻ. Thế thì hôm nay là thầy à, cũng rất là mừng, rất vui được nhìn thấy các gương mặt à, trẻ, à, các con về thăm chùa lễ Phật và nghe pháp thế này. À, thì à, thầy xin chúc sức khỏe đến các thầy, các cô giáo của trường Trung học phổ thông Thượng Cát, à, cho ban lãnh đạo của công ty à, Đức Anh và toàn thể các em học sinh ngồi đây được sức khỏe và chúc cho mọi người đều đều thành công. Bây giờ để Thầy giao lưu với lại ờ, các em học sinh, Thầy sẽ gọi các con là con nha. Thầy hỏi là các con có tin Đức Phật không? Những ai tin Đức Phật giơ tay Thầy xem nào. Ai tin Đức Phật giơ tay? à, rất là đông, à, gần như tất cả <laughs> trường, wow, rất quý. Đó, thì các con biết là Đức Phật hay gọi là Đức Phật Thích Ca đó, mình cũng gọi là Phật Tổ Như Lai. Đó, các con xem Tây Du Ký, cả tất cả ở đây các con xem Tây Du Ký hết chưa? Những ai đã xem Tây Du Ký giơ tay thì xem nào, giơ cao lên thì xem nào. Sao ờ, còn có mấy bạn dưới kia không? À, gần như là hết, hết đấy, chắc là hết đấy. Rồi, Thầy cảm ơn các con. Và Thầy hồi bé Thầy cũng xem Tây Du Ký, mà kể cả bây giờ lớn này Thầy xem Tây Du Ký Thầy vẫn rất thích. Nha. Yeah. Phải nói bộ phim Tây Du Ký là đi vào lòng giới trẻ rất là mạnh. À, à, hay lắm. Mà ngày đó cái phim Tây Du Ký, cái kỹ thuật, kỹ xảo điện ảnh nó không hiện đại như bây giờ nhưng mà xem rất là thích. và Thầy tin là các con đây đều yêu thích cả. Đấy, đều yêu thích cả. Thì trong Tây Du Ký thì có Đức Phật Tổ Như Lai. Các con thấy Đức Phật Tổ Như Lai đó. Nghe Ngài tướng to đẹp, tai dài, nghe không? Thế và Tôn Ngộ Không đó, tuy rằng là đại náo thiên cung rồi đại náo thiên đình à, nhưng mà ngọc hoàng thượng đế còn phải chịu thua nhưng mà khi gặp phật tổ như lai là là phải chịu quy phục phật tổ như lai à, đấy ngộ không bay mãi bay mãi muốn vượt ra khỏi năm ngọn núi tu di mà cuối cùng thì có ra khỏi đâu hóa ra năm ngọn núi tu di chỉ là năm cái ngón tay của phật tổ như lai thôi các bạn thấy không đấy trả lại câu chuyện tây du ký để thầy nói thì chúng ta thấy đức phật tổ như lai á hay là mình gọi là phật thích ca là cái người sáng lập ra cái đạo phật này Ngài sinh ra ở Ấn Độ và sau đó Ngài đi tu, Ngài đắc đạo thành Phật, rồi Ngài truyền bá đạo Phật, rồi đạo Phật từ Ấn Độ truyền bá đến đất nước Việt Nam chúng ta. Đến nay là được hơn 2.000 năm rồi. Đạo Phật đến với Việt Nam là hơn 2.000 năm theo các nhà sử học nghiên cứu. Và dân tộc Việt Nam chúng ta đã có những thời kỳ đạo Phật là quốc đạo các con ạ, như thời Lý và thời Trần đấy thời trần thì vua trần còn đi tu là đức vua trần nhân tông đúng không ngài còn đi tu ngài đắc đạo và người ta cũng gọi ngài là thành phật dạ. đấy là cái điều đặc biệt trên thời trần thì toàn dân chúng ta đều theo đạo phật hết đấy. Dạ. cho nên nói gì thì nói thầy nói là dân việt nam là có dòng máu dòng máu con nhà phật vì thời trần thời lý là toàn dân là theo đạo phật hết mà thế thì ở đây các con ở đây chúng ta ai cũng là con cháu của các cụ từ thời lý thời trần chứ đúng không chẳng có đứa nào mà ra ngoài con cháu các cụ từ thời lý thời trần cả kể cả thầy đúng không nên chúng ta đều là con cháu các cụ cả và chúng ta đều có cái dòng máu của nhà phật hết á và đạo phật với việt nam thì gắn bó đồng hành rất là khăng khít và dân tộc Việt Nam chúng ta được hấp thụ cái giáo lý của Đạo Phật rất sâu sắc các con ạ. Và vâng. rồi rồi, Ôi, thầy Thái Minh chúc à, các cụ với cả nhà nhé. À, một kỳ nghỉ thật an vui. Đây là các cụ nhà thầy, đây là hai cụ là bác ruột của thầy đấy. Thế rồi các à, anh chị thầy ở nước ngoài về, đây về thăm chùa lễ Phật. Vâng ạ, an di Phật vâng vâng <laughs> vâng dạ mời các cụ lên đường dạ. ông hội đưa các cụ đi nhà đó thế thì như vậy các con thấy là chúng ta tại sao lúc đầu thầy hỏi các con tin phật không và hầu hết các con đều tin phật nghe không chắc chắn là đức phật là chúng ta đáng tin rồi đức phật không có nói dối ai bao giờ cả đức phật là nói sự thật cho nên mình mới tôn thờ ngài đúng không đấy toàn dân tôn thờ ngài thế giới người ta kính ngưỡng tôn thờ ngài đấy đạo phật được à, liên hiệp quốc thừa nhận và, và rất là tôn vinh cái, những cái ngày kỷ niệm của đức phật Đó, ngày đức phật sinh ra ngày đức phật thành đạo đắc đạo và ngày đức phật nhập diệt nhập niết bàn ba cái ngày lễ này thì liên hiệp quốc người ta hợp lại gọi là lễ vê sắc và chuẩn bị sang năm tới đây này các con này ở Việt Nam chúng ta sẽ được tổ chức đại lễ Vê Sắc thế giới và lễ làm lễ tại cái khu du lịch ba sao đấy ở, ở ờ, cũng thuộc Hà Nội đấy à, ba sao nó thuộc Hà Hà Nam đấy đấy cũng gần với chùa chùa Hương đấy đấy cái khu du lịch ba sao của chú Xuân Trường đấy rất là lớn rất là đẹp đấy và đấy là cái đại lễ rất lớn Ờ, sang năm đấy các con ạ là sẽ tổ chức ở đấy đấy đấy là cái điều mà rất đặc biệt liên hiệp quốc họ công nhận thế thì chúng ta đều là con cháu và có dòng máu phật cả nhé ở đây các con biết là như thế chúng ta là như vậy cho nên thầy tin là tất cả các con đều yêu yêu kính đức phật ông bà cha mẹ mình đều yêu kính đức phật nghe không dù là các con bây giờ có thể theo tôn giáo nào khác đi chăng nữa nhưng mà thầy đã nói là tất cả trong các con đều có cái chất của, của nhà phật cả đấy vì tiên tổ chúng ta từ thời lý thời trần đã theo phật rồi thế thì hôm nay thầy thái minh sẽ nói với các con những cái lời phật dạy nghe không à, thầy trông thấy các con rất là trẻ trung thầy rất là vui nghe không và tuổi trẻ của các con làm sao đấy phải khỏe mạnh này phải đẹp đẽ này nghe không các con có muốn mạnh khỏe không? Có, đúng không? Có muốn đẹp đẽ không? Và con trai cũng phải đẹp, con gái cũng phải xinh, đúng không? Chả ai là muốn mình xấu cả. Mà Thầy cũng thế, Thầy cũng muốn các con thế. Và là chủ nhân tương lai của đất nước là các con phải trẻ, phải đẹp. Mà đẹp ở đây không phải chỉ đẹp cái hình thể bên ngoài, mà đẹp cả trong tâm hồn. Nha. Đấy, mà các con thấy mình mà khỏe mà đẹp ấy, đi xin việc cũng dễ hơn đúng không đó. Nếu mình mà xấu là xin việc là khó đấy nha thế thì à, hôm nay thầy thái minh sẽ nói để cho các con nghe và những, tin những cái lời phật dạy làm thế nào để mình được được được đẹp nha làm sao để mình được đẹp và đẹp cả thể chất lẫn cả tâm hồn à, cái đó là rất là quan trọng đấy con ạ nếu mình này thể, thể hình thì xấu tâm hồn lại xấu xí nữa thì thầy nói là khó mà thành công lắm ở trên đời này khó thành công lắm nhé Đấy, và cái cái cái mà con người ta phấn đấu đó là sao là phấn đấu đến cái chân cái thiện và cái mỹ đấy cái mỹ là cái cuối cùng con ạ là cái đẹp có chân có thiện mới có mỹ được mỹ tức là đẹp đấy các con nhé đẹp này là đẹp cả về về hình thức lẫn cả nội dung nha thế thì các con nghe này các con tin được phật bây giờ nghe lời phật dạy nhé phật dạy làm thế nào để cho mình được đẹp và để cho mình không bị xấu xí nha không bị xấu xí tuổi trẻ các con phải khỏe phải đẹp đấy đấy là cái điều rất là mong muốn cha mẹ mong muốn thầy cô mong muốn và bản thân mình cũng mong muốn Dạ. Thì Phật dạy thế này, nếu mà các con mà làm những điều này là các con sẽ bị xấu xí nhé À, cả con trai lẫn con gái, nhất là con gái, chú ý nghe này. À. Thứ nhất, ấy, các con mà hay nóng giận là sẽ bị xấu xí nhé. Nghe không? Ai tính hay nóng giận, ở nhà thì hay gây gổ, cãi nhau với anh em, cãi bố cãi mẹ nghe không nóng giận hơi một tí là phùng phịu xịu mặt ra nghe không rồi cãi nhau Thế, con trai thì đánh nhau với anh đánh nhau với em đến trường cãi nhau với bạn đánh nhau với bạn tức là gọi là sân giận đấy các con Đó, ra ngoài đường cũng thế và va chạm nhau một chút là đánh nhau ngay sừng cổ là thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay wow. cái người mà tính cứ nóng nảy sân giận như vậy là cái nguyên nhân đầu tiên làm cho các con xấu xí đi đấy các con nhé xấu xí đấy nghe À, ai muốn xấu xí thì cứ nóng nảy lên nghe không cứ nóng cứ hay giận nhiều khi có nhiều bạn này còn tự hào về cái tính hay giận của mình này hay nóng mình mà tính tao nóng lắm tự hào nhưng đấy là cái dại mình cứ ôm cái tính nóng vào mình ấy là mình sẽ mình sẽ xấu xí nha đấy các con tin đức phật dạy đức phật thấy biết rõ đức phật nhìn ấy là đức phật thấy rồi người nào tính nóng là người này dần dần sẽ xấu đi có thể bây giờ đang rất đẹp trai nhưng rồi dần dần sẽ xấu đi bây giờ rất xinh gái nhưng rồi dần dần sẽ xấu dần đi nha đấy là cái tính nóng này hay gây gổ nha nhất là cái này thầy nhắc các bạn trai ở trường học à, vừa rồi thầy nghe có nhiều chuyện các, à, các bạn bạn trai học sinh đấy ở trường gây gổ đánh nhau đánh các bạn mà đánh hội đồng mà đánh nhau là rất là ghê gớm à, rồi cái đó rất là tệ à, cho nên tại sao mà các cụ nói là sợ học sinh là vì thế đấy à, bất chấp lắm bất cần lắm nghe không cái đấy tất cả các con phải trừ bỏ đi nhé. Cái tính nóng này không tốt, nó là một tính xấu và nó làm cho mình xấu xí đi. Dù là con gái hay là con trai đều bị xấu đi do cái tính này đấy. đấy. Thứ hai là lại nuôi dưỡng cái tâm oán hận nhé hay nuôi dưỡng cái tâm báo thù oán hận nghe không? thì cái này cũng làm cho mình xấu xí đi các con giận ai bực ai là để trong lòng nghe không? rồi còn nuôi dưỡng nó đáng nhẽ người ta nói giận ai thì thôi bỏ qua qua một đêm rồi mai ngủ dậy là thôi lại xí xóa thì xả đi thì bây giờ các con lại nuôi dưỡng cho nó khắc sâu nó vào cái hận thù trong tâm mình không tốt các con giận bạn nào hay giận ai là các con khắc sâu vào cái đó đều là không tốt những người mà hay nuôi cái tâm hận thù á, hay uất hận hay hận thù sau này sinh bệnh các con ạ thường những cái chứng bệnh ung thư những cái bệnh mà nó u uất ở trong người đó là sinh ra bệnh tật đấy nhé các con nhé thì các con phải bỏ cái này cho nên tại sao ông thầy muốn nói là các con sống khỏe là thế sống khỏe là tâm mình phải vui vẻ phải tươi trẻ thế mình cứ u uất cứ bực bội hận thù trong lòng thì không thể nào mà, mà khỏe mà vui được nghe nhỉ đấy là điều thứ hai các con nhớ chưa điều thứ ba phật dạy là mình hay dối gạt lừa người nha hay dối gạt lừa người ai hay nói dối hay lừa người nhá dối cha dối mẹ dối thầy dối cô hay nói dối hay lừa người bạn trai thì lừa bạn gái bạn gái lừa bạn trai nghe không dối nhau lừa gạt nhau rồi lừa gạt người khác nhá, dối thầy dối cô dối cha dối mẹ đấy cái tội mà nói dối này cũng làm cho mình xấu đi các con ạ nghe không đấy thế các con mới nhớ là các cụ nhà ta ngày xưa nói là tâm sinh tướng mà nghe không tâm mình như thế nào nó sẽ hiện ra cái tướng mình như thế cái tướng người gian dối nó hiện ra do cái tâm gian dối à, mà gian dối nhiều thì nó kết lại thành cái mặt mình xấu xí cái thân hình thân tướng mình xấu xí các con nghe chưa đó nhé đấy, đấy là cái điều thứ ba là lừa dối dối gạt người đó, các con thấy không nha thứ tư là não loạn chúng sinh đấy đức phật dạy đấy ai mà hay não loạn chúng sinh đi đến đâu cũng gây rối mất trật tự nghe không? Ở à, trong lớp mình là thành phần gây rối mất trật tự wow. hay làm xích mích nhiều chuyện não loạn chúng sinh nhé đây ở trong lớp ở trong tập thể mình chuyên là cái người lắm chuyện nghe thị phi nhiều chuyện cái này là các bạn gái lưu ý nhiều nha đơm đặt thị phi nhiều chuyện đó thế có bạn trai thì hay gây gổ gây dối đấy à. Nhá, thì cái này cũng là cái nhân mà khiến cho các con bị quả báo xấu xí rồi cái thứ năm là không có tâm yêu kính cha mẹ hiếu kính cha mẹ nhá đây này cái điều này là cái điều rất quan trọng gọi là bất hiếu với cha mẹ mà cái tuổi này của các con là cái tuổi bây giờ là bướng rồi đó đúng không người ta gọi tuổi này tuổi bướng bắt đầu là thấy cha mẹ mình cổ hủ rồi cha mẹ làm sao mà biết máy tính cha mẹ không biết à, cha mẹ cổ hủ hơn mình giờ các con tiếp tiếp cận với công nghệ thông tin à, bây giờ là 4.0 rồi, rồi 5.0 rồi đó nghe không nhanh nhạy hơn bố mẹ cái gì lên trên mạng các con cũng tìm hiểu ra nào rồi xem thường bố mẹ nghĩ là bố mẹ mình cổ hủ rồi lạc hậu rồi chậm tiến đấy xem thường mà không nghe lời bố mẹ nữa bây giờ là các con nghe bạn nhiều hơn nghe bố mẹ xem nhẹ bố mẹ mà không biết rằng bố mẹ là người sinh ra các con này nuôi dưỡng các con này và vâng, lo lắng cho các con này thương yêu các con này thế nhưng mà các con này không cần nhiều khi là giận bố giận mẹ muốn bỏ nhà đi và theo bạn đi ờ, đi quẩy suốt đêm và đi chơi ờ, đua xe đấy. Ờ, nghe không? các con bây giờ là cái tuổi này là cái tuổi như thế đấy mà bố mẹ thì mong các con học chú tâm vào việc học hành để sau này thành đạt nhưng các con là không thích thế đấy thế cho nên ở đây ai mà bất hiếu với cha mẹ phật dạy đấy đây là đức phật dạy nhé đây đức phật này ngài dạy ai bất hiếu bất kính cha mẹ không yêu thương cha mẹ mình người này khó có thể đẹp được các con ạ khó có thể đẹp được bây giờ có đẹp ấy, thì sau này cũng trở thành xấu nếu cứ nuôi dưỡng cái tâm như thế này nhé mà các con thấy là cha mẹ là công lao với ta là lớn như trời biển nhé cha mẹ cơ mà mà cha mẹ là chỉ có một trên đời thôi thế mà các con không yêu kính cha mẹ không báo hiếu cha mẹ thì còn báo hiếu ai không thương yêu cha mẹ mình là mình không thể thương yêu ai được đâu các con ạ cho nên ờ, thầy nói các bạn gái thế, sau này tìm hiểu người yêu mà thấy anh bất hiếu với cha mẹ là tránh xa ngay nhớ anh láo với cha mẹ biết là anh này sẽ không yêu mình thật được đâu nghe chưa các bạn gái nhớ chưa cho thầy một tràng pháo tay đi <laughs> Đấy, các con là cứ chọn đấy. đầu tiên em chọn tiêu chuẩn là anh phải hiếu thảo với cha mẹ đã anh mà em thấy anh về kể cả anh bảo anh yêu em về anh cãi nhau với cha với mẹ là em cũng không em sẽ chia tay anh đấy nghe không không được cái người như thế chẳng qua chỉ là nhất thời thôi con ạ cha mẹ là đẻ ra mình nuôi dưỡng mình mà không yêu quý được thì làm sao bảo là yêu mình thật được chẳng qua là lợi dụng mình thôi nghe không? Ừ, thấy mình có cái gì hay hay là, là yêu là thích thế thôi mai mốt mình mất cái đấy rồi là hết đó nha đấy thầy nói nói thế thì các các bạn trai cũng thế các con nhớ cô gái nào mà không hiếu thảo cha mẹ mình cũng phải tránh xa không thể yêu mình thật lòng được cho nên ấy, các cụ ngày xưa nói rồi phải là cái người thật yêu thương cha mẹ mình mới có thể yêu thương được người khác thật đấy là sự thật đấy. vì cái tình cảm với cha mẹ con nhớ là tình cảm đầu tiên trong cuộc đời này cái tình yêu thương của chúng ta là bắt đầu từ cha mẹ đấy các con ạ đúng không mẹ dứt ruột đẻ ra mình thương các con từ trong bụng cái tình cảm nó nảy sinh từ đó khi đẻ các con ra ba năm bú mớm ấm bồng và nuôi nấng rất là vất vả thương các con hết mực luôn thế mà mình lại không thương lại được cha mẹ mà đi đòi thương ai đấy bây giờ nó thương ai giờ cũng chỉ là cái thương cái thương vụ lợi giả dối thôi nhé cho nên các cụ ngày xưa nó gọi là hiếu hạnh vi tiên là thế chăm hạnh hiếu vi tiên nên các con nhớ là phải tập yêu thương cha mẹ mình nhé bạn nào bây giờ một thời gian dài quên mất yêu thương cha mẹ bây giờ về phải tập các con nghe chưa tập yêu tập quý tập thương cha mẹ tập giúp đỡ cha mẹ chia bớt những cái khó khăn của cha mẹ vào vâng, cha mẹ nhiều cái nỗi khó khăn vất vả lắm con ạ lo làm ăn kinh tế kiếm tiền nuôi con và lo dự trữ để dành sau này cho con mình nó trưởng thành xây dựng gia thất cho nó và vâng, lo nhiều lắm lo mình già bệnh tật rồi sau đây không để gánh nặng cho con đấy cái gì cha mẹ cũng phải lo lo mong sao con mình nó thành đạt nên người đấy bao nhiêu thứ lo lắng các con ạ à. bây giờ làm ăn đều khó khăn cha mẹ cũng thế vất vả vô cùng để kiếm miếng ăn đấy thế các con phải biết chia sẻ những khó khăn của cha mẹ thông cảm những khó khăn của cha mẹ rồi bản thân cha mẹ đối với nhau cũng có khó khăn nhà giữa cha và mẹ nhiều khi có những cái xích mích với nhau các con cũng phải thông cảm thầy thấy có nhiều con lên cũng nói với thầy là con chán cha mẹ con lắm vì cha mẹ con lớn rồi mà vẫn cứ cãi nhau các con không hiểu được người lớn vào cha mẹ tuy thế cũng không phải đã là hòa hòa hợp tất cả đâu các con hiểu chưa ừ, cha mẹ cũng có những cái quan điểm khác nhau có những cái nếp nó cái nếp nó còn khác nhau vào cho nên cha mẹ có nhiều khi trong gia đình cha mẹ cũng xung khắc một chút các con phải hiểu và thông cảm với cha mẹ đừng oán trách cha mẹ mình là con mình cứ làm tròn bổn phận làm con nghe không? oán trách cha mẹ giận dỗi cha mẹ là mình có tội đấy nhé phải hiểu là cha mẹ khó khăn nhiều thứ lắm chứ không phải dễ như các con đâu các con chưa phải lo lắng gì nghe không Đấy, chưa phải lo lắng gì nhé cho nên ở đây phật dạy nếu ai không yêu kính cha mẹ không hiếu thảo cha mẹ thì đấy là cái nhân sau này sẽ bị quả báo xấu xí xấu xí đi đấy các con ạ à thế còn cái người mà người ta xấu xí nhưng người ta lại yêu kính cha mẹ dần dần người ta sẽ đẹp lên đấy nha đấy là cái thứ thứ năm cái thứ sáu là không có tâm kính trọng đối với các bậc bề trên hiền thánh ở đây cụ thể nhất là các con ấy, đối với thầy cô với cha mẹ mình yêu kính rồi bây giờ đến trường thì có thầy giáo cô giáo mình không kính trọng thầy cô giáo đấy trước hết là thầy nói thầy cô giáo à? là mình cũng mất đi cái đẹp của mình đấy. đấy ai hay xem thường thầy cô giáo, không? nói xấu thầy cô giáo, à, chửi bới thầy cô giáo, nghe không? rồi có khi hành hung cả thầy cô giáo đấy. Vừa rồi có một số vụ các em học sinh đánh cả thầy cô, nghe không? là mình sẽ bị quả báo xấu xí. Vào dân tộc Việt Nam chúng ta có truyền thống tôn sư trọng đạo và vì thầy cô là gì cũng thế là người truyền đạt lại cho các con kiến thức đem mở mang trí tuệ cho các con là người có công ơn lớn bên cạnh cha mẹ nghe không? ngang với cha mẹ đấy à, cho nên ngày xưa các cụ gọi là mùng một là tết cha mùng ba là tết thầy ngày xưa có cái đi tết thầy mùng ba là phải đi tết thầy bây giờ mình có ngày 20 tháng 11 phải không? ngày tết của các thầy cô để các con thể hiện cái sự tôn kính với các thầy cô nhé quý thầy mới được làm thầy các con học môn nào các con yêu quý thầy giáo cô giáo môn đấy các con sẽ học giỏi môn đấy là chắc chắn đây kinh nghiệm của thầy thái minh nghe không thầy thích thầy quý là thầy sẽ học giỏi kính trọng thầy cô giáo mình sẽ học giỏi nghe không? là chắc chắn như vậy đó đấy nhá cho nên ấy, yêu kính thầy cô yêu kính các bậc bề trên là một cái duyên phước lành để các con có được cái, các cái sự tốt đẹp còn bất kính nghe nói xấu thầy cô chửi bới thầy cô xem thường thầy cô mình nghe không? thì là mình đều là cái nhân xấu xí đấy thế tất nhiên các con cũng phải hiểu các thầy hay các cô cũng thế không phải là đã hoàn hảo hết nghe không hoàn hảo chỉ có đức phật thôi nhé là, là hoàn hảo toàn diện còn các thầy các cô cũng thế cũng là con người chưa phải là hoàn thiện hết nha để các con phải thông cảm có thể có cái, cái ứng xử này ứng xử kia của các thầy các cô nghe không? mà khiến cho các con chưa hài lòng thì các con cũng hết sức thông cảm không bao giờ được hờn trách vẫn, vẫn tôn trọng kính trọng thầy cô vì là thầy là cô của mình đấy thầy thái minh từ bé từ bé thầy học thầy học cũng rất giỏi các con ạ thầy cũng là sinh viên của học sinh của trường chuyên chuyên toán chuyên lý của huyện rồi của tỉnh rồi tham dự các cái giải thi của quốc gia. Nhưng mà đối với Thầy Thái Minh, Thầy rất yêu kính các thầy cô giáo. Từ bé đến giờ, những thầy dạy Thầy từ lớp 2, lớp 3, Thầy vẫn về, vẫn thăm, vẫn nhớ, vẫn yêu quý, rất tôn trọng các thầy và các thầy quý Thầy lắm. Yeah. Thế cho nên tất cả các con thế phải rèn được cái đức yêu kính Thầy cô của mình. Nhớ, quý Thầy mình mới có kiến thức được. Thầy cho mình kiến thức, mình phải biết ơn, phải kính trọng. Yeah đấy là cái điều thứ bảy điều thứ tám là mình trộm cắp đồ vật của chùa nghe chưa đến chùa mà mình lấy trộm cắp đồ thờ tự các thứ của chùa là quả báo xấu xí điều thứ chín là khinh chê cái người xấu xí khi các con nhìn thấy ai người ta xấu xí người ta gù này người ta khèo này người ta mắt lác này nghe không à, người ta sần sùi xấu xí đen thui các con chê à, các con gọi là gọi là à, không thèm kết bạn nha à, không chơi ngày xưa thầy hồi hồi bé thì gọi là gì te đấy không cho chơi nữa ừ, không chơi nhau nữa nó xấu không chơi cái đó là không tốt con ạ đấy phật dạy mình thấy ai xấu xí mà mình xem thường người ta chê bai người ta là mình cũng sẽ bị xấu xí đấy cho nên các cụ nói hôm trước cười người hôm sau người cười đấy nghe không hôm sau người cười cái người người ta đã xấu xí các con biết người ta khổ không có khổ không các con đấy khổ lắm các con ạ à. người ta mà xấu xí thì mỗi lần người ta soi gương người ta đã thấy khổ rồi thế người xấu người ta khổ nhiều lần khổ con ạ khổ lắm đấy mà người ta không được như bạch tuyết gương kia ngựa ở trên tường mà không nước ta ai đẹp được giường như ta mà người ta soi gương cái là người ta thấy người ta thấy đau khổ người ta đã khổ nhiều mặt thế rồi bây giờ mình lại còn khinh chê người ta nữa làm người ta khổ thêm thế là mình ác các con hiểu chưa mình ác đấy cho nên trong lớp nhá trong trường trong lớp có bạn nào người ta xấu xí các con an ủi động viên nhờ nhất là các bạn gái và động viên người ta con gái mà nhan sắc kém xấu người ta tủi thân lắm nghe không thì các con động viên chia sẻ với bạn ấy nha để để cho bạn ấy bớt khổ đi thì mình lại được đẹp lên rất nhiều nghe chưa đấy chứ các con đừng xem thường đừng chê bai những người bạn xấu xí ra đường thấy người xấu xí ta đừng hắt hủi họ họ khổ tâm lắm rồi họ rất khổ rồi nghe không và mười Phật dạy điều thứ mười nữa là mình thường huân tập việc ác. Huân tập tức là các con thường bắt chiếc học nhau những việc xấu, việc ác. Thì người này sẽ xấu đi. Nhá. Thường bắt chiếc, thường tập những cái việc xấu. Ví dụ bây giờ Thầy nói là các con thanh niên hay bắt chiếc nhau những câu nói nóng, đó, nghe không? nói nóng rất là xấu, nghe không? những cái lời nói rất là tệ, à, tập chửi nhau, nghe không? À, ngày xưa thầy nhớ ở cái làng bên cạnh quê thầy đấy có cái bà này bà không học gì bà đi học chửi nhau nghe không học chửi nhau đấy, bà mà mất con gà là bà chửi người ta từ sáng đến tối ờ, từ sáng đến tối chửi có bài có bản các con ạ đấy thế thầy nói là cái cái hay không học đi học cái xấu nghe không? thế còn các con bây giờ đi học những cái xấu học bây giờ đi học ờ, đánh bài đánh bạc à, học uống rượu học hút thuốc đấy rồi có khi là học cả chích hút xì ke ma túy đua nhau cái đấy là nghĩ thế mới là anh hùng à, rồi nói là nam vô tiểu như kỳ vô phong thế là phải dạy nhau uống rượu à, cầm điếu thuốc phì phèo nghĩ thế là mình người lớn đó đấy là toàn học và tập những cái điều xấu rồi học nói bậy học chửi bậy nghe không thế thì mình chỉ có xấu đi thôi mình toàn đem những cái xấu vào mình thì mình sẽ xấu xí đi mà mình xấu xí đi là cuộc đời mình sẽ sẽ đen đuổi đi không đẹp được các con nhỉ thế cho nên các con phải học những điều hay điều tốt mình thấy bạn mình mà bạn này bạn rất lễ phép là mình phải học thấy bạn cư xử rất hòa nhã với mọi người mình phải học thế bạn rất là cung kính với thầy cô mình phải học thấy bạn rất yêu thương cha mẹ mình phải học thấy bạn rất chăm chỉ học tập mình phải học thấy bạn rất chăm làm việc giúp đỡ gia đình mình phải học mình học cái đấy chứ à, thấy bạn yêu thích thể thao mình phải học đấy là những cái hay cái tốt các con tại sao lại không học cho mình mà mình lại đi mình học những cái xấu đang người ta phải chọn cái hay cái tốt đem về mình mình lại chọn cái xấu đem về mình thì mình sẽ phải xấu thôi trong tâm các con toàn chất chứa điều xấu thì nó phải xấu thôi à, đấy trong tâm mình chất chứa những cái xấu thì sau này nó sẽ toát ra bên ngoài mình trở thành con người xấu đấy là 10 điều phật dạy nhé 10 điều phật dạy các con mà làm 10 điều này dính vào 10 điều này là các con trước sau gì cũng sẽ bị quả báo xấu xí nhé nhá các con nhớ chưa 10 điều nha yeah, 10 điều Thế và bây giờ Phật dạy lại có 10 điều để các con được đẹp đẽ và nghe nhớ cho này. 10 điều đẹp đẽ. Thứ nhất ấy, là bỏ cái tính sân hận, không sân hận. Các con thường hòa nhã vui vẻ nha, vui vẻ với các bạn, chịu khó giúp đỡ mọi người, không nóng nảy, không bực bội, đừng có thượng càng chân hạ càng tay. Nhất là các bạn trai này thầy rất sợ, nghe không? Đụng một cái là trợn mắt lên là đánh nhau được ngay, Ừ, rất là sợ nhé. thứ hai là các con biết giúp đỡ người nghèo khổ cho họ áo quần bố thí áo quần cho họ nha họ che thân thể những người nghèo khổ không có miếng áo tấm quần các con biếu cho họ nghe không biếu cho người nghèo ăn mày ăn xin à, manh áo tấm quần họ sẽ che được thân thể họ bớt rét bớt những cái cái, cái, cái, cái, cái, cái thiếu thốn đi thì các con cũng được đẹp. Thứ ba là yêu kính cha mẹ. nghe không? Lúc nãy Thầy nói rồi. Thứ tư là kính trọng Thầy cô. Nha. Thầy mong làm sao tất cả hơn một nghìn các bạn học sinh trường Thượng Cát đây đều là những học sinh biết yêu quý các thầy, các cô. Nghe không? Nên các con biết hôm nay đây cô hiệu trưởng với các thầy, các cô đây tổ chức cái chuyến đi này cho các con vất vả lắm chứ đúng không lo lắng lắm chứ lỡ dọc đường xảy ra các gì là các thầy các cô lo lắm à, mà thầy nhìn thấy cô hiệu trưởng rất là phúc hậu không rất là lo rất là thương thầy nghĩ là các thầy cô đây đều thương quý các con lắm đấy mới tổ chức được cái buổi như thế này để các con đi về chùa thăm chùa và nghe nghe thầy nói chuyện đấy là các con phải biết các thầy cô rất yêu quý mình nghe không thứ năm là biết à, dọn dẹp chùa chiền những cái chỗ thờ tự sau này các con mà có duyên đi về chùa hay là về chùa Ba Vàng tham dự khóa tu mùa hè, các con biết giúp các thầy quét dọn chùa, lao động, sạch sẽ, lau chùi, tưới cây, tưới cảnh. chăm cảnh chùa sạch sẽ, mình được phước báo đẹp đẽ, các con ạ. À? Rồi, rồi. <clears throat> Những cái nơi thờ tự, điện Phật này, Thứ bảy, thứ tám, dọn dẹp những cái nơi công cộng, vệ sinh công cộng đấy. Các con giữ vệ sinh môi trường tốt, ở trường giữ cho trường sạch, lớp sạch, nghe không? Ở nhà giữ cho nhà cửa sạch sẽ, tức là cái con người ăn ở sạch sẽ, nó, nó là cái nhân để mình được đẹp đẽ. Còn các con thấy cái người ăn ở bẩn thỉu luộm thuộm vào cái phòng mình giống như cái chuồng lợn đấy thì con thấy có đẹp được không? Cái người ấy không thể đẹp được. Thể nào thì cũng hồi nách, cũng hắc lào. Sao đẹp được? Đúng không? Ừ. Đấy. Ăn ở luộm thuộm bẩn thỉu. Con thấy con lợn nó vào chuồng lợn nó mới bừa bãi chứ. Đúng không? Lào dơm, lào rác, lào phân. Đấy còn các con là người ăn ở sạch sẽ và giữ môi trường mình sạch sẽ. Các con lên chùa vàng, con thấy chùa vàng sạch không? rất sạch nghèo sạch sẽ văn minh thì người mình mới đẹp đẽ thế thế nhà trường cũng thế lớp các con học cũng thế đừng bôi bẩn ra ra trường xả rác bừa bãi vào ăn kẹo cao su bôi hết lên bàn lên ghế thế rồi vẽ lên tường vào đi vào nhà vệ sinh cũng vẽ ngoài quạc lên tường vẽ bậy vẽ bạ đấy làm bẩn môi trường đều là quả báo xấu là các con đều bị xấu đấy nhá các con phải có ý thức ấy. tất cả các con đều có ý thức giữ cho thầy nhá. mình ở đâu là đấy phải sạch sẽ ừ. phải rèn cho mình cái tính sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ Thấy không? đấy là cái nhân để các con được đẹp đẽ đấy nghe không đấy, nhân được đẹp đẽ rồi thứ chín vận dạy là khi thấy người xấu xí không được khinh chê họ mà thông cảm với họ an ủi họ thứ mười các con nhìn thấy ai đẹp nhé con trai nhìn thấy bạn nào đẹp con gái nhìn thấy bạn nào đẹp thì mình phải biết và mình tin người này chắc chắn đã làm có cái điều gì đấy tốt đẹp trong quá khứ nhé phật dạy là trong kiếp trước người ta đã phải làm được một cái việc gì tốt đẹp bây giờ người ta mới được đẹp thế này nghe không đó các con thấy đương nhiên là cái gì đẹp ai ta cũng thích ngắm bông hoa đẹp người ta cũng thích ngắm đúng không thì đẹp là một cái phúc của người ta đấy người ta phải làm được cái gì đấy trong quá khứ trong kiếp trước người ta phải làm được cái gì đấy rồi người ta mới được đẹp chứ đúng không đấy thế thì mình tin như thế để là gì để mình biết mình phấn đấu mình cũng rèn luyện mình nha đó thế thì phật dạy đó là 10 cái để giúp cho các con được đẹp đẽ và cái này đẹp này các con ạ à, không phải chỉ đẹp ở hình thể mà đẹp cả trong tâm hồn nữa đấy nghe không đối với phật là phật dạy là phải đẹp từ trong tâm đẹp ra nếu các con chỉ đẹp bên ngoài thì mà tâm không đẹp một thời gian sau các con sẽ bị xấu đấy cho nên mới gọi là tâm sinh ra tướng mà các con nha đó thế thì hôm nay thời gian nó không có nhiều vì phái đoàn mình đi ờ, đường dài về muộn thì thầy thái minh chia sẻ lời phật dạy các con tin được phật và phật nói là đúng đấy các con ạ à. không bao giờ sai đâu đấy con nào chịu khó nghe lời phật dạy thực hành lời phật dạy thì chắc chắn các con sẽ được kết quả như thế nhé thì hôm nay thầy rất mong muốn thầy trò ờ, trường trung học phổ thông thượng cát ai ai cũng sẽ đẹp nghe không ai ai cũng sẽ đẹp đẹp cả trong tâm hồn lẫn cả bên ngoài nhé để sau này á, sẽ là một rừng hoa đẹp nha cống hiến cho cho xã hội cho đất nước được rất nhiều những điều cao quý đó là cái điều mà thầy thái minh chúc đối với tất cả các con học sinh ở đây và chúc à, cả các thầy các cô của trường trung học phổ thông thượng cát xin à, à, một lần nữa chúc cho cả trường chúng ta à, thầy trò đều dạy tốt học tốt và các em học sinh trở thành những người con ngoan những người trò giỏi và làm được nhiều điều lợi ích cho đất nước cho xã hội a di đà phật Bây giờ Thầy sẽ nói với lại anh Đức Anh, sẽ hướng dẫn cho cả trường chúng ta nhé, hát một bài hát thật là vui, nghe không? Bài Người tôi yêu tôi thương, nha. Anh Đức Anh đâu rồi nhỉ? Ở đây, Thầy lúc lấy Thầy hỏi thì đã cũng có một số các bạn đã từng về Chùa Ba Vàng để tham dự khóa học hè à, năm rồi. Vâng, con ờ, kính bạch thầy ạ, cũng như ờ, kính thưa các thầy cô giáo cũng như là các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến. Thì là như lúc nãy thì đã có ờ, thầy Bảo Trực đã hướng dẫn chúng ta hát bài này rồi đúng không ạ? Cái bài mà bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương đấy đúng không ạ? Thì bây giờ thì xin mời bên ban âm thanh à, cho khoảng một nghìn một nghìn nhạc đấy để chúng ta cùng hát với nhau một bài hát rất là ý nghĩa và rất là hay ạ. Vâng ạ, xin ờ, xin mời ban âm thanh ạ. À, các con hát thật tự nhiên nhé. Bài này là bài mà chùa rất hay dùng trong các khóa học này À, ờ, xin mời tất cả các bạn giơ cao cánh tay của mình lên ạ. Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây Nhiệt tình lên nào các bạn ơi, tay đâu, tay đâu Bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương Bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây Rồi, Cả lớp đứng dậy nào, cả trường đứng dậy, đứng dậy cho khỏe nào bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương Vỗ vai sang bên phải Vỗ vai tôi là người tôi yêu tôi thương Trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương Xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi Người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây Các tay cao lên mọi người giơ tay lên có nào có tay một lần nữa các bạn ơi bên trái tôi là người tôi yêu tôi thương bên phải tôi là người tôi yêu tôi thương trước mặt tôi là người tôi yêu tôi thương xung quanh tôi là người tôi yêu tôi thương người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên trái của tôi người tôi yêu tôi thương đang ngồi bên phải của tôi người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đó người tôi yêu tôi thương đang ngồi xung quanh tôi đây vỗ tay nào các bạn ơi cao tay lên nào. chúng ta giơ cao cánh tay lên vỗ tay tiếng thật dài nào các bạn ơi rất đẹp đấy rồi <laughs> À, xong chương trình à, các con nghe thầy à, thuyết pháp thì à, vào chắc chương trình ăn cơm trưa nhé hôm nay là chùa sẽ chiêu đãi con một bữa cơm trưa ăn cơm chay nha bây giờ thì để cho à, ờ, cô hiệu trưởng à, sẽ có đôi lời thôi cô đứng dậy đi đứng dậy được